sắp xếp khớp phân tích câu số 1 và câu số 2 á đoạn âm lâm trường âm nhắn cá đoạn âm tô chê hai trường âm thông thường chí bí xá hai đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá đoạn âm ray trường âm nhắn giá đoạn âm uhm, phân tích câu số 2 tâm trường âm nhắn tô trường âm thông thường đanh trường âm nhắn tô trường âm thông thường ní giá hai đoạn âm tô trường âm thông thường râm trường âm ngắn má đoạn âm cha ri hai trường âm thông thường đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4 alam kata alam kata a lành tổ chề di sa mằng cha rầy giá sành tổ đành tổ ni giá tổ rầm ma trà rì sắp bề sư bù tề sư ni thà gia đành đằng sổ rầm ma nộ sổ sa ma nộ sắp thích khu phân tích câu số 3 sát trường âm ngắn b trường âm thông thường xú đoạn âm khu t hai trường âm thông thường xú ní hai đoạn âm tha trường âm thông thường giá đỏ âm đâm trường âm ngắn đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm câu cúng cùi hay câu cuối cùng xô trường âm thông thường ram trường âm ngắn má đỏ âm nô no, xô hai trường âm thông thường xá má hai đỏ âm nô trường âm thông thường xá đỏ âm chi trường âm ngắn khú đỏ âm Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sắc đề su phù tề su ni thà gia đành đằng sồ rầm ma nồ sồ sa ma nồ sa thích khự. A lầm kha tổ chề thi sa mằng cha về gia sành tổ đành tổ ni gia tổ rầm ma trà vì sắc đề su phù tề su ni thà gia đành đằng so Ramano so Samano Sapikku Alankato che di samam cha ve ya santo danto ni ya to brahmachari Sabbe su phu te su ni tha ya dam dang so Ramano so Samano Sapikku Alanka à, to che di samam cha vaya santo danto niyato ramachari Sabbe su phu te su niya da đan đăng so ramano so samano sapitku Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhất phục, sống kiên trì, phạm hạnh, không hại mọi sinh linh vị ấy là phạm chí hai sa môn khúc sĩ đây là bản dịch của hòa thượng thích minh châu của câu kinh pháp cú 142 không thấy ổng cho bông hoa sư đi uống nước rồi mệt rồi đi chùa quá rồi, rồi mệt rồi à, con xin à, các sư các cô tư nữ và quý vị phật tử trong đạo tràng có thấy con sai cái gì xin chỉnh sửa cho con biết và con cảm ơn à, ở đầu nem cô mít trà hạnh kiểm hồng mai cho bông qua nước uống nhất là vỗ tay vỗ chân dạ con xin xuống mít nhường máy cho người khác hình như hồng mai đó họ nếu sai vẫn sao người khác lên <laughs> à, xin chúc quý vị được một ngày ăn vui và may mắn dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư trí đức sư thạnh quý sư và kính lễ cô tu nữ như pháp cùng quý cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, cảm ơn chị Netta, chị Kim và The Man đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ và dạ, con xin đọc bài câu pháp cú số 142 Alam kato che tisamang charai yasanto danto niyato kammachari sap de sufu tê ni tha ya đan đăng so cầm ma no so sa ma no sa phích khu a lan ca tô chê pi sa măng cha rây ya san tô đan tô ni ya tô cầm ma cha ri sắc đề su phụ tề su ni tha ya đan đăng so cầm ma no so sa ma no so phích sa phích khu Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 á đoạn âm lanh trường âm nhấn cá đoạn âm tô chê hai trường âm thông thường tí xá hai đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá đoạn âm rây trường âm nhấn giá đoạn âm câu thứ hai san trường âm nhấn tô trường âm thông thường đanh trường âm nhấn tô trường âm thông thường mí giá hai đoạn âm tô trường âm thông thường gram trường âm nhấn má đoạn âm cha ri hai trường âm thông thường a lành ca tô chê tí sa mặn cha gầy giá san tô đàn tô ni giá tô brahma cha ri và dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4 sát trường âm nhấn D trường âm thông thường xú đoạn âm hu t hai trường âm thông thường xú ní hai đoạn âm tha trường âm thông thường giá đoạn âm đăng trường âm nhấn đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm câu thứ tư so trường âm thông thường gram trường âm nhấn má đoạn âm thông thường xá má hai đoạn âm nô trường âm thông thường xá đoạn âm tích trường âm nhấn khú đoạn âm sắp đề su phù tề su đi thà gia đành đăng so brahmano so samano safik u dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 142 alangato cheti samanchareya santo danto niyato brahmachari sabde su phu te su nithaya dandang so brahmano so samano safikhu alangato cheti samanchareya santo danto niyato brahmachari đề su phụ tề su ni tha ya đăng đăng so brahmano so samano khu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhất phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vị ấy là phạm chí hay sa môn thất sĩ đây là bản dịch của hòa thượng Thích minh châu dạ cũng như con xin đọc kệ alam kato che ti samang chaya santo dantoni yato brahmachari sabde sufute sunithaya dandang so brahmano so samano savikho alam kato che ti samang chaya Santo Dantoni Yato Brahmachari Sabde Sufute Sunitaya Dandang Supramanoso Samano Saviku Dạ con đã đọc phân tích và kể xong có gì sai Xin sư trí thức cùng quý chư tăng và cùng toàn thể đạo tràng sửa nhìn. Dạ con kính cảm ơn Sư trí đức xin cảm ơn đạo tràng dạ xin mời chị tâm phương ạ dạ con xin xuống mic dạ à, con tâm phương dạ con à, <laughs> không biết bây giờ cái bài học nó mất không con không thấy con à, kính bệnh ngài con hỉ cho con xin cái bài học dạ dạ con à, kính định lễ ba ngôi tâm bảo nam mô bút tha giá dạ. nam mô tham ma giá và dạ, nam mô sanh khai giá con kính định lễ ngài con kính định lễ chị đại đức tam với cô tu nữ mình chào tất cả phật tử và dạ con à, em, à, em xin cảm ơn chị Mita à, Kim Hồng Mai à, thầy Măng đã cho biết âm thanh rõ nhưng mà không thấy bờ học <laughs> con chưa thấy bờ học nên con con bị mất bài học rồi không biết à, các vị à dạ cảm ơn dạ cảm ơn cô Liễu Pháp ạ à. à, cô Như Pháp dạ à, bây giờ con xin à, à đọc và phân tích câu số 142 alang ka pisa se bisa bisa mancaraya santo danto niyato brahmachari sabbe supute suni suni ya dạ, ya ya dandang so brahmano so samano sapiku à, dạ dạ, à, um. con uh, xin phân tích câu 1 và câu 2 chữ á là đoạn âm chữ lăng là trường âm nhắn chữ ca là đoạn âm chữ tô là trường âm thông thường chữ chê là trường âm thông thường chữ phí là đoạn âm chữ xá là đoạn âm chữ chữ măng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm chữ chá là đoạn âm chữ roi à, là chữ roi là trường âm nhắn chữ giá là đoạn âm và chữ xăng là trường âm nhắn chữ tô trường âm thông thường chữ đăng là trường âm nhắn chữ tô trường âm thông thường chữ ní là đoạn âm chữ giá đoạn âm chữ tô là trường âm thông thường ram là ram là trường âm nhắn chữ má là đoạn âm chữ cha là trường âm thông thường chữ rí là trường âm thông thường à, chữ ý ý là trường dạ, là đoạn âm dạ à, trường âm thông thường dạ con sang <laughs> xin sám hối à, con xin à, đọc lại a lăng ca tô chê pi sa măng cha rầy ya sang tô sang đằng tô ni ya tô pram ma cha ri sắp bề su phù tề su ni ya dạ, thà ya đằng đằng đằng đằng um, năng đăng so brahmano so so samano sapiku dạ con xin phân tích câu số 3 và số 4 dạ chữ à, sắp là trường âm nhấn chữ p là trường âm thông thường chữ số là đoạn âm và dạ, chữ số là đoạn âm chữ phu là trường âm thông thường chữ t là trường âm thông thường chữ số là đoạn âm chữ ní là đoạn âm chữ tha là trường âm thông thường chữ giá là đoạn âm chữ đăng là trường âm ngắn chữ đăng là trường âm đặc theo giọng nguyên âm chữ xô trường âm thông thường chữ trăm là trường âm ngắn chữ má là đoạn âm chữ nô trường âm thông thường chữ xô là trường âm thông thường chữ xá là đoạn âm chữ má là đoạn âm và chữ nô là trường âm thông thường chữ xá là đoạn âm chữ pít chữ viết à, à, là à, chữ viết là, là trường âm nhắn chữ khú là đoạn âm và dạ, con à, à, đã, đã đọc xong và dạ, con có chế sai chỗ nào là con kính bạch sư với lại chư tăng phật tử giúp con để sửa bây giờ con xin đọc kệ dạ Alankatom sepi saman charaya santo danto niya tu brahmachari sambe supu te su nithaya dandan so brahmano so samano sapinku lăng ca tôn chế phi sa măng chay dây giang san tô đan tô ni ya tô brahma chari sambe sabbe su phu te su ni thaya dan dan su brahmano su sa mano sabbin khu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi à, sinh linh vì ấy là phạm chí hay là sa môn khắc sĩ và con à, đó là bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu và con vừa đọc xong à, xin mời à, vị kế tiếp ạ dạ con xin đánh lễ sư trí đức con xin Kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 142. A lăng cá tô chê bí sa A lăng cá tô chê bí sa măng cha rì giá sanh tô đành tô ni giá tô brahmacharya rì sắp bề su phù tề su ni thà giá đành đằng so brahmano so samano safikho safikho a lăng các tổ chê bí sa măng cha rây yas san tô đàn tô ni ya tô brahmachari á là đoạn âm lanh là trường âm nhấn cá đoạn âm tô trường tô chê hai trường âm thông thường tí xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm, rây trường âm nhấn, giá đoạn âm, xanh trường âm nhấn. Tô trường âm thông thường, đan trường âm thông thường. Ủa, đan trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, lý giá hai đoạn âm. Tô trường âm thông thường, ram trường âm nhấn, má đoạn âm cha ri hai chiều năm thông thường a lăng cát tô chê bí sa măng cha ri giá san tô đành tô mi giá tô cha ri sắp bề su phụ tề su ni tha đành đằng so brahmano so samano samano saphiko sắp trường âm nhấn b trường âm thông thường số đoạn âm phu trường âm thông thường tê trường âm thông thường xú ní là hai đoạn âm tha trường âm thông thường giá đoạn âm đanh trường âm nhấn đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm so brum, so là trường âm thông thường brum là trường âm nhấn má đoạn âm no so hai trường âm thông thường xá má hai đoạn âm nô trường âm thông thường xá đoạn âm phích trường âm nhấn khú đoạn âm đọc lại câu 3 và 4 sắp bê su phu tê su ni tha giá đành đăng so brahmano so samano sa phích khú đọc lại bốn câu a lành các tổ chê bí sa mang chê ra a lăng cát tô chê bi sa măng cha rây giá san tô đành tô ni giá tô brahmachari sập bê su phụ tê su ni tha gia đành đăng so brahmano so samano sa phích khúc a lăng cát tô chê bi sa măng cha rây giá san tô đành tô ni giá tô brahmachari đề su phụ tề su ni thà gia đành đằng so brahmano so samano sa phích khú a lăng ca tô chê vi sa măng cha rầy gia san tô đành tô ni gia tô brahmachari sập đề su phụ tề su ni thà gia đành đằng so brahmano so samano sa phích khú Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh giết phục. Sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa môn khắc sĩ là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong con xin xuống bích ạ. Alo. Dạ, đầu tràng có nghe được tiếng của con không? Alo. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai, cô Phúc Hạnh. Con xin kính lễ ba ngôi tâm bảo. Con xin kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Con xin kính chào chàng. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 142. Alankato che bisamang santo danto niyato rammachari sabbe supute sunitha yadan so rammano so samano sapitko con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2 Alankato che bisamang santo danto niyato rammachari á là đoạn âm lăng là trường âm đập, à, trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tô, chê là hai trường âm thông thường. Bị là đoạn âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ray là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ní giá là hai đoạn âm, Tôi là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha, ri là hai trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Sappe supute sunita yadan đăng so ramano so samano sắp thích sappikhu. sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, t là trường âm thông thường, sú ní là hai đoạn âm, tha là trường âm thông thường giá là đoạn âm đăng là trường âm nhấn đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm xô là trường âm thông thường râm là trường âm nhấn má là đoạn âm nô xô là hai trường âm thông thường xá má là hai đoạn âm nô là trường âm thông thường xá là đoạn âm phích là trường âm nhấn khú là đoạn âm đọc lại nguyên bài alankato che bisamangchariya santo danto niyato rammachari sappe supute sunita yadan so ramano so samano sapitko. bản dịch của hòa thượng ngài hòa thượng thích minh châu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là Phạm Chí hay Sa Môn Khất Sĩ. Dạ, con có sai chỗ nào xin đạo tràng sửa chữa dùm cho con. Dạ, con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo và dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ với cô tu nữ và con kinh xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng con xin đọc câu kinh pháp cú số 142 a lành ca tồ chì đi sa mằng cha đầy giá sành tồ đàn tồ ni gia tồ trầm ma trà trì sắp bề sư phụ tề xuân ni thà gia đàn đằng sô trầm ma nô sô sa ma nô sa phí khu dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 á đoạn âm lanh trường âm nhấn cá đoạn âm tô chê hai trường âm thông thường bí xá hai đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá đoạn âm rây trường âm nhấn giá đoạn âm xanh trường âm nhấn tô trường âm thông thường đan trường âm nhấn tô trường âm thông thường ní giá hai đoạn âm tô trường âm thông thường râm má râm trường âm nhấn má đoạn âm cha đi hai trường âm thông thường đàn ca tổ chê bí sạ mặn chắc rầy gia sành tổ đàn tổ ni gia tổ rầm ma trà đi và con xin phân tích tiếp câu 3 câu 4 sắp trường âm nhấn b trường âm thông thường số đoạn âm phu t hai trường âm thông thường số ní hai đoạn âm tha trường âm thông thường giá đoạn âm đan trường âm nhấn đăng trường âm đọc theo nguyên âm so trường âm thông thường trăm trường âm nhấn má đoạn âm no so hai trường âm thông thường xá má hai đoạn âm no trường âm thông thường xá đoạn âm khuyết trường âm nhấn khú đoạn âm sắp đề sư phụ tề sư ni thà gia đàn đặng sô trầm ma nô sô sa ma nô sa phi khô dạ con xin đọc lại nguyên bài a lành ca tổ chị bi sa mằng cha đầy gia sành tổ đàn tổ ni gia tổ trầm ma cha đi sắc bề sư phụ tề sư ni thà gia đàn đằng sổ rầm ma nổ sổ sa ma nổ sa phi khô a lan ca tổ chế bi sa măng cha đầy gia sành tổ đàn tổ ni gia tổ rầm ma cha rì sắc bề sư phụ tề sư ni thà gia đàn đằng sổ rầm ma nổ sổ sa ma nổ sa phi khô ai sống tự trang sức như an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh vị ấy là phạm chí hai sa môn khất sĩ và bản dịch của hòa thượng thích minh châu à, con xin kệ alan kato che bi sa mang cha đầy ya san to dan to ni ya to ram cha đầy Sabbesu bhutesu nithaya dandang so dhammano so samano saviku Dạ con con đọc con phân tích và kể xong rồi con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con dạ con xin cảm ơn quý đạo tràng dạ con xin cảm ích là cho đạo tràng xin mời vị tiếp theo ạ à. và dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp và ân đức tăng và dạ, con cảm ơn cô hồng Mai cô kim đã cho biết tín hiệu con kính đảnh lễ ngài trí đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng con kính lễ quý bà với cô tu nữ con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh và cô tu nữ pháp và con kính chào quý đại hữu trong đạo tràng con xin đọc bài và phân tích phương pháp cú một trăm bốn mươi hai bài không đi tìm ra alang kato che bisamang chayaya santo danto niyato ramachari sabbe su phu te su ni tha ra đàn đằng so ram man so ram mano so sama no safikku a lăng ca tô chi bề chi bi sa măng cha huệ gia san tô đàn tô ni ra tô dầm ma cha ri sắp bề su phê su phù tề su ni thà ra đàn đằng sô rầm mano sô ma Samano Saviku con xin phân tích câu 1 và câu 2 Á là trường Á là đoạn âm Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm Cá là đoạn âm Tô là trường âm thông thường Chê là trường âm thông thường Bí là đoạn âm Xá là đoạn âm măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá là đoạn âm Rây là trường âm Nhấn Giá là đoạn âm Săn là trường âm nhấn Tô là trường âm thông thường Đan là trường âm nhấn Tô là trường âm thông thường Ní giá là hai đoạn âm Tô là trường âm thông thường Dâm là trường âm nhấn Má là đoạn âm cha ri là hai trường âm thông thường a lăng ca tô kato bi sa mang cha yai ya san tô dan tô ni ya tô yam ma cha ri. câu 3 và câu 4 sắp là trường âm nhấn b là trường âm thông thường sú là đoạn âm Phu là trường âm thông thường T là trường âm thông thường Sú là đoàn âm Ní là đoàn âm Tha là trường âm thông thường Giá là đoàn âm Đan là trường âm nhấn Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm sô là trường âm thông thường Nhâm là trường âm nhấn Má là đoàn âm Nô là trường nô xô là hai trường âm thông thường xá là đoạn âm xá má là hai đoạn âm nô là trường âm thông thường xá là đoạn âm phích là trường âm nhấn phú là đoạn âm sắp về su phù tề su ni thà ra đàn đằng so ramano so samano sa ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ đấy của bản dịch hòa thượng sinh châu của sinh vật thuộc lại toàn bản a lăng ca tô chê bi sa măng cha gầy ya santo danto niyato ramma chari sappe su phu te sunitha Ya Dan Dang so ramano so samano safikku alankato che bisang charaya สันโตดันโตนิยาโตรัมมาชารีสัพเบสุฟูเตสุนิทายดันดังสุรัมมาโนสุสามาโนสัพพิกคู अलङ्कातो च बीसामङ्क्षय्या सन्तोरान्तो नियातो यम्मचाये सब्बे सुफुतु तेषु निधाय दाण्डं सुरं मनोसुस् sa no sa phích khô dạ con đã đọc xong con có sai mong ngài trí đức và quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng chỉnh sửa cho con dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ Buddha giá dạ xin mời các bạn bạn nào mà chưa đọc thì xin mời ờ, quý vị lên đọc bài ạ à. mời hạnh phước nha alo một hai ba một hai ba ai cái hồng mai ơi mít ế rồi ai bây giờ chúng ta đi qua phần từ vựng ha quý vị hoan hỷ ha bởi vì sinh hoạt phải liên tục còn nếu không liên tục thì để cái rung nó trống quá ai à, đều hữu hạnh à, hạnh phước ha sau khi khác nha bởi vì câu Phật ngôn này cũng hơi dài quý vị thông cảm alo có sức nhiều quan không cái tay của phần tự vận à có sức nhiều quan bây giờ câu đầu tiên a lăng kato che biết sắp bằng cha rầy dạ bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu này câu đầu tiên có bốn từ alankato là một chê là hai sắp là ba chá là bốn alankato bây giờ chúng ta tìm hiểu từ này alankato do cái từ alankata chữ Alankata đây là một tính từ nam tính nhưng mà nó được đứng làm chủ từ số ít Bhattama Ekavachana Vipati cho nên Alankata biến thành Alankato Alankato là người đã được trang sức người đã được trang sức Chepi à, chữ chê cộng với api chê cộng với api chê là nếu api là cái gì đây alo à, chữ chê là nếu api và nó mất đi chữ á thành ra chê pi vậy thì chữ á à, nếu dầu dù à thì ở đây hai chữ này nó biến thành như một là một cái thành ngữ ha chê phí à, nếu dù cái gì đó ha à, thì ở đây ở lăng cà cô chê phí có nghĩa là nếu người dù đã trang sức ha à, à rồi sao nữa chữ lắp bằng sa bằng là bằng hay là ngang hàng ha chữ sa mát ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vì phát tiếng hệ câu môi trần cho nên sa mát biến thành sa măng sa măng là bằng ngang bằng ha rồi cái từ cuối cùng đây là một động từ cha rầy giá cái rày giá dạ, đục từ số ít này nói lên cái gì có thể thực hành hay là nên sống có thể thực hành hay là nên sống Vậy thì câu đầu tiên này Alankato chề biết sấm bằng cái rầy dạ Nếu người dù đã trang sức lộng lẫy Mà thực hành sự con các chị các chị tầm tầm tính lên đấy nhỉ à, mà sự thực hành à, à, nếu người dù đã trang sức lộng lẫy mà thực hành à, một câu thì chúng ta thấy ý nghĩa nó hơi cô động ha, hơi khó hiểu ha nhưng mà qua câu số, số 2 nó sẽ bổ sung cho câu số 1, 1 này câu số 2 sanh tô đăng tô lý giá tô brahmachari sanh tô đăng tô brahmachari có bốn từ ha cái từ brahmachari khi nãy sức tâm phương đọc chỗ này không được tự tin ha brahmachari có khi đọc rí có khi đọc ri ha rồi chữ sanh tô sanh tô đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính à, và được đứng làm chủ từ số ít và tham án e cáo quá chana quỷ phát tí sanh tá biến thành sanh tô đã được an tịnh đã được vắng lặng đã được an tịnh đã được vắng lặng chữ sanh tô rồi từ thứ hai đanh tô đanh tô đây cũng là một dạng quá khứ phân từ nam tính và được đứng làm chủ từ số ít và thâm mán e có cái tranh vượt phát tí cho nên à, có ý nghĩa là đã được chế ngự đã được thu thúc đã được chế ngự đã được thu thúc đanh tô do từ đành ta rồi từ thứ ba ni dạ tô ni dạ tô nó cũng là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính à, và cũng đứng làm chủ từ ha bà tham án ekawachana vipati đã được à, quá quyết hay là đã được thu thúc à, đã được kiểm soát à và cái từ cuối cùng Brahmachari Brahma có nghĩa là phạm thiên có nghĩa là tốt đẹp có nghĩa là cao quý và Chari Chari đây là một danh tính từ có sự sinh sống có sự thực hành có sự thực hành có sự sinh sống vậy thì hai từ này đi chung với nhau brahmachari có sự thực hành phạm hạnh có hành động cao quý có sự thực hành à, phạm hạnh có hành động cao quý brahmachari À, vậy thì câu số 2 Santo Danto Niyato Brahmachari Được an tịnh, được chế ngự Quá quyết có sự thực hành phạm hạnh Được an tịnh, được chế ngự Được quá quyết có sự thực hành phạm hạnh à, Đó là ý nghĩa câu số 2 này. Rồi, bây giờ qua câu số 3. Sắp bề xúc phù tề xúc nít thà dạ đành đằng. Sắp bề xúc phù tề xúc nít thà dạ đành đằng. Câu số 3 chúng ta có bốn từ sắp bê xúc là một phù tề xúc là hai nít thà dạ là ba đành đằng là 4. Sapê xuống do cái từ Sapa và ở đây nó được chia theo định sở cách số nhiều định sở cách số nhiều tức là các tầm ý quy pháp tiết của hữu quá trần á cho nên sắp bá biến thành sắp bề số đối với trong tất cả sắp bề số là đối với trong tất cả rồi câu số từ số 2 phu tê xú phu tê xú do cái từ phu ta và đây nó là một danh động từ à, à nhưng mà nó được ghi theo định sự các số nhiều à, phu tá à, sát tầm ý vì phát tí phổ hữu quá trần á cho nên phu tá biến thành phu tê xú đối với ở chúng sanh đối với ở chúng sanh à, à, à con sắp bê bê số là trong rồi đây phu tê số là ở rồi trên rồi dưới đây là trời khác ha rồi cái chữ ni thà giá ý tha giá đây là một động từ bất biến à, cái căn ngữ tha có nghĩa là đặt xuống à, tiếp động ngữ ní phía trước có nghĩa là xuống vậy thì ní tha giá ở đây có nghĩa là sau khi bỏ xuống sau khi bỏ xuống ní tha giá à, sau khi bỏ xuống là bỏ xuống cái gì à đanh đăng đanh đăng do cái từ đanh đá đanh đá là một danh từ nam tính akranta um ga và đanh đá đây được kia theo đối cách số ít đối thị giả quy phát tí e câu quá cho nên đanh đá biến thành đanh đăng đanh đăng là sự hành hay là hình phạt hành hạ hay là hình phạt vậy thì câu số ba sắp bê số phù tề xuống ni thà gia đành đằng sau khi bỏ xuống sự hình hạ đối với tất cả chúng sanh sau khi bỏ xuống sự hình phạt đối với tất cả chúng sanh và câu cuối cùng so pramano so samano sapikhu so pramano so samano sapikhu à, câu cuối cùng một hai ba bốn năm sáu từ chữ so có nghĩa là người ấy vị ấy ha so brahmano so brahmano vì ấy là bà la môn chứ brahmano do từ brahmana nó là một danh từ nam tính akaran tapulinga và được đứng làm chủ từ số ít và thama ekawachana vipati à brahmano có nghĩa là bà la môn rồi chữ thứ hai samano do cái từ samana samana cũng là một danh từ nam tính à akaranta pumlinga và được đứng làm chủ từ số x bạch má ngày câu vachana vipati cho nên samana biến thành samano samano là sa môn và chữ cuối cùng khích khu có nghĩa là tỳ kheo hay là khắc sĩ vậy thì so brahmano so samano sapikhu à, ngày ấy hay là vị ấy là bà la môn là sa môn là tỳ kheo so so sa là vị ấy Vậy thì câu Phật ngôn 142 cho chúng ta ý nghĩa Nếu người dù đã trang sức lộng lẫy Mà thực hành sự trầm tĩnh, sự an tịnh đã được giới ngự quả quyết Có sự thực hành phạm hạnh Sau khi bỏ xuống sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh Người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo Nếu người dù đã trang sức lộng lẫy mà thực hành sự trầm tĩnh sự an tịnh đã được ghé ngự quả quyết có sự thực hành phạm hạnh sau khi bỏ xuống sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh người ấy là bà la môn là sa môn là tỳ kheo ngài hòa thượng giới đức tập phổ sơ luật bát thế này à, người kia giàu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh tĩnh an tục tặng tục trần sáu căn chế ngự tinh thuần sống được phạm hành trong ngần pha lê bước trên chánh đạo mà về từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau tỳ khưu phạm chí khác nào sa môn khắc sĩ gọi sao cũng là à, xin lặp lại người kia dẫu đẹp phục trang duyên đời thanh tịnh tịnh an tục trần sáu căn chế người tinh thuần sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê bước trên chánh đạo mà về từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau tỳ kheo phạm chỉ khác nào sa môn khắc sĩ gọi sao cũng là và ngài hòa thượng minh châu đã phổ thơ ngũ ngôn ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ à trong mà về quê về có ý kiến gì không alo có ý kiến gì trong tự vận không à, bây giờ đi vào duyên sự đây một câu phật ngôn rất là có ý nghĩa à, rất là hay <clears throat> câu phật ngôn một trăm bốn mươi hai được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị quan đại thần tên là Santati. Alo, ai viết chữ Santati cho nó đúng? Bởi vì khi học câu Phật ngôn này thì chúng ta cũng phải biết tên của cái vị đó. Ô, oh, Đại Sĩ Nhiêu Quang đưa lên rồi, làm bà con coi như là à có sĩ quan thành hạ đưa lên sanh ta tí đúng rồi à mấy chào huynh giang nhật hà đi học trễ ha à một thời nọ có một vị quan đại thần à, trở về kinh đô sau khi văn lệnh của đức vua Pasenadi xứ Kosala đã tiêu trừ phiên loạn và bình định được biên cường Đức vua rất là hài lòng ban cho ông làm vua trong vòng 7 ngày và thưởng cho ông một cô vũ nữ danh ca tuyệt sắc. À, có nghĩa là cái vị quan đại thần này à, được lệnh của vua tiểu trừ à, bình định à, nên là khiến loạn ở tại biên giới và thành công à, cho nên đức vua mới thưởng cho ông ta được làm vua trong vòng 7 ngày và cho một ông ra một gia nhân tuyệt sắc <coughs> trong bảy ngày ông sung sướng thọ hưởng ăn uống say sưa và đến ngày cuối cùng ông đem tất cả đồ trang sức à, tức là mặc hết vào trong người rồi đem lưng một con voi to lớn à đi ra ngồi sông ngồi bến sông để mà tắm trên đường đi thì ông gặp à, bậc đạo sư và tăng chúng đi vào thành thất thực ngồi trên lưng voi ông gật đầu chào đức phật đức phật ngài cười và khi đức phật cười như vậy thì trưởng lão ananda thắc mắc hỏi phật sư cô tại sao ngài lại cười có nguyên nhân gì đức phật mới giải thích lý do nụ cười như thế này này ananda Hãy để ý xem ngày hôm nay quan đại thần sanh tật tí mình đeo tất cả những cái vật trang điểm à, sẽ đến gặp như lai rồi nhờ một câu phật ngôn mà chứng đắc thánh quả a la hán rồi ngồi trên hư không à, cao độ khoảng bảy cây thốt nốt mà thuyết pháp xong nhập vô dư niết bàn đại chúng khi nghe rõ là tiên tri của đức phật à, khi mà ngài nói với trưởng lão ananda thì những người tà kiến thì nghĩ rằng ô bà con hãy coi hành động của sa môn Tập gotama ông ta tự mình dám mở miệng nói rằng hôm nay một cái ông say rượu một vị đại thần một ông vua trang điểm suy soan như thế mà để nghe ông ta thuyết pháp rồi sẽ nhập nước bạn Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ kiến thức ông ta về cái tội nói dối Còn cái nhóm người tà kiến thì bảo nhau Ôi, to lớn thầy là oái thần của chư Phật Hôm nay chúng ta sẽ được trông thấy cái tướng hấp dẫn à, của Đức Phật Và cái tướng hấp dẫn của quan đại thần sanh tạc ý Bi quan là tâm thực tế cả ngày đùa dẫn nước tại cái bến tắm rồi đến đến vườn thường nguyện ngồi trong nhà đãi khách cái cô vũ nữ bước vào giữa sân khấu để biểu diễn tài nghệ ca vũ của mình vì đã nhịn ăn suốt bảy ngày để bảo vệ cái thân hình duyên dáng à, cho nên ngày hôm đó khi mà đang ca vũ cho quan đại thần xem thì trong bụng cô ta nguồn giáo độc bén như là những con dao nhỏ khởi lên cắt sáng thịt của quả tim cô ta rồi bỗng nhiên cô ta ngã xuống chết ngay miệng há hốc mắt mở ra trao tráo quan đại thần sanh tật ý bảo thủ hạ hãy xem cô ta như thế nào và thủ hòa đáp rằng dạ thưa ông chủ cô ta đã tắt thở rồi à khi nghe như vậy thì quan đại thần sanh tật tí cảm thấy khổ sầu không thể tả được mặc dù đã uống rượu suốt cả bảy ngày nhưng mà vậy à, rượu nó tiêu mất đâu hết hầu như trong đầu của ông ta không còn lấy một giọt nào à, quan đệ thần sanh tật ý mới than rằng mối sầu này không ai khác có thể làm cho ta nguôi ngoai được ngoại trừ đức như lai và xế chiều hôm đó cùng đoàn quân hộ giả quan đại thần sanh tật ý đến bái kiết bậc đạo sư và bạch rằng bạch ngài lòng con mang nặng một mối sầu chỉ có ngài có thể giải khổ cho con được mà thôi nên con đến đây xin ngài từ bi làm chỗ nương nhờ cho con đức phật khuyên giải quan đề thần hôm nay ông đến đây vì nghĩ rằng đức bổn sư có thể dập tắt cái lửa sầu của ta được hay sao quá thật vì người phụ nữ này cũng vì cái chết của cô ta mà ông đã bộ ừ, đổ biết bao nhiêu dòng suối lệ nếu dồn chung lại thì còn nhiều nước trong bốn đại dương dị vãng từ trước quên đi hậu lai chưa đến còn chi mà học hiện tại cứ để tâm không vô cầu vô chấp bên lòng an vui và khí câu đề quan đại thần sanh thực tỷ chứng đắc thánh quả a la hán tự quán xét thấy tuổi thọ của mình đã hết mới xin với bậc đạo sư bạch ngài xin phép ngài cho con được vô dư niết bàn mặc dù biết quan đại thần sanh thực tỷ đã tạo thiện nghiệp gì nhưng mà đức phật suy xét những người tà kiến đã tụ tập nơi đây để bắt quả tang ta nói dối sẽ không còn dịp mai nữa những người chánh kiến cũng tụ tập nơi đây để mục kích cái tướng hảo quang minh của quan đại thần Santati sau khi mà nghe tiền nghiệp của ông ta sẽ hoan hỷ trong các thiền pháp Đức Phật mới bảo vậy thì ông hãy bày tỏ cái thiện nghiệp cái tiền nghiệp của ông cho như lai ngày trước đi ông đừng à, có đứng ở dưới đất mà kể chuyện hãy đứng trên hư không cao độ bảy cây thốt nốt mà kể chuyện cho như lai nghe quan đại thần mới đáp lành thay bạch đức thế tôn khi định lễ đức phật xong ông bay lên cao độ một cây thốt nốt rồi đánh lễ đức phật lần lượt ông bay lên cao độ bảy cây thốt nốt ngồi kiết già giữa hư không mà nói rằng bạch đức thế tôn xin ngài hãy nghe câu chuyện tiền nghiệp của con cách đây 91 kiếp của trái đất và thời kỳ đức phật Vipassi con được sanh trong một gia đình lễ giáo cư ngụ trong thành Pan Thumati con có ý nghĩ làm thế nào để đừng tạo nghiệp gì chia rẽ hoặc là áp bức kẻ khác khi suy nghĩ như thế con mới thấy rằng chỉ có đi cổ động kêu gọi người ta làm phước là tốt nhất và kể từ đó về sau con chưa muốn làm có một việc đó có nghe đốc suối đại chúng hãy làm phước hãy lo trì bắt quan trai giới vào những ngày à, bắt quan hãy bố thí cho tăng hãy nghe thuyết pháp không cái gì sánh bằng tam bảo nhất là phật bảo hãy tôn kính tam bảo lúc con đang đi lớn tiếng kêu gọi đại chúng như thế thì phụ vương của đức phật là đức vua ở trong thành Banh Thu Ma Tỳ nghe tiếng truyền đạo của con mới gọi con vào trong cung và hắn hỏi rằng này khanh khanh đi ra truyền cái tin gì vậy tâu về hạ hạ thần đi truyền bả ân đức của tam bảo đốc thúc đại chúng tạo thiện nghiệp nghe vậy thì đức vua phán hỏi khanh đi bằng phương tiện gì tâu về hạ hạ thần đi bộ này khanh khanh đi bộ như vậy coi không có được thành hãy trang điểm với vòng hoa này và cởi trên lưng con ngựa mà đi đức vua dạ bán cho con một vòng hoa quý như là sáu chuỗi ngọc và một con ngựa thuần hóa khi à, khi mà con giữ gìn những lộc của vua ban đi cổ động như thế à, rồi đức vua lại gọi con vào trong cung phái khanh đi cổ động trắng và khi biết việc của con làm đức vua mới phán rằng này khanh khanh cử của người đi cũng chưa có xứng đáng hãy ngồi lên chiếc xe này mà đi rồi đức vua ban cho con một cỗ xe kéo bằng bốn con tuấn mã rồi lần thứ ba đức vua nghe con những cái tiếng cổ động như vậy mới gọi vào và phản hỏi khanh đi làm công tác gì vậy à con đáp rằng à, đi cổ động à, cho bà con tạo phước thì đức quân mới phán rằng này khanh cố xe tứ mã cũng chưa xứng đáng với khanh đức vua ân tử cho con một huy chương lớn với nhiều tài sản và bán thêm một thất tượng từ đó cô mang đầy mình những đồ trang sức và ngồi trên long lượng mà đi cổ động cho chánh pháp suốt tám muôn năm trong thời gian đó, từ thân của con xông ra một mùi hương chiên đà. Từ miệng của con phát ra mùi thơm của hoa sen. Và đây là nghiệp của con đã tạo. Sắp kể hết tiền nghiệp của mình, quan đại thần sanh tập tí vẫn ngồi trên hư không, nhập vào đề mục lửa mà viên tịch. Trong thân của Ngài, một ngọn lửa bốc lên thiêu hết máu thịt chỉ còn lại những ngọc xá lợi trắng muốt như là những hoa lại đức bổn sư trải vải sạch ra hướng những ngọc xá lợi rơi vào đó những ngọc xá lợi này tôn chỉ vào những thánh tháp xây ở những ngã tư đường để cho đại chúng đến lễ bái ắt sẽ được nhiều phước báo <clears throat> các vị tỳ kheo ngồi trong giảng đường đề khởi lên câu chuyện này các vị khương đại thần sanh tật tí chỉ nghe có một vài kẻ tứ cú mà chứng đắc thánh quả là hẳn mình vẫn còn mang trang sức à, trang điểm suy soan rồi ngồi giữa hư không mà tịch diệt thử hỏi chúng ta nên gọi ông ta là một vị sa môn một vị tỳ khưu hay gọi ông ta là một bà la môn bình thường đức phật người đến và hỏi này các tỳ kheo hôm nay các ông ngồi trong phòng bàn về chuyện gì bạch ngài chúng con đang nói về quan đại thần sanh tật ý khi nghe nói như vậy thì đức phật mới dạy rằng này các vị thưa con trai của như lai đang gọi là sa môn mà cũng đáng gọi là bà la môn nữa rồi đức phật mới Tiếp lên câu Phật ngôn 142 này Ô xa tổ ra tổ nhiều hoàng A lần ca tô chê biết sấm ẩn cha rầy giá sanh tô đành tô ni giá tô phẩm má cha rì sắp bề xúc phù tề xúc hà giá đình đằng sù phẩm nô sù sấm nô sắp thích khu ai sống tự trang sức không an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa bùng các sĩ à, cuối cái thời pháp cuối câu Phật con này thì có rất nhiều vị trì cư chứng đắc thánh quả nhất là đạo quả tu đạo bậc thì trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng ăn sủng vua bèn đủ bảy ngày Ngũ trần gọi hưởng mặt vui say Bỗng nhiên nhận thấy vô thường khổ Giấc mộng kê vàng thức tỉnh ngay Tình yêu phụ nữ quá đậm đà Nàng chết lòng ông thật xuất xa Phật dạy vì nàng ông đổ lệ Nước trong bốn biển chẳng nhiều qua chư tăng đắc mắc à, hỏi nhau rằng la hán đệ thần mặt xuê xoan tịch diệt giữa trời ta phải gọi bà la môn khất sĩ hay chăng phật dạy người ăn mặc rất sang nhưng tâm ăn tình chế ngự căng kiên trì sống cuộc đời phạm hạnh đúng gọi bà la môn thánh tăng vừa xong câu chuyện là gà gáy quý vị thấy à, ý nghĩa câu Phật ngôn 142 rất là hay đó là chiếc hà mà xa thú là biết hay lắm rồi ha rồi bây giờ quý vị nên thảo luận về câu Phật ngôn này à, đối với à, à, giáo pháp của Đức Phật à, Vipassi ha à, trong 91 kiếp trước, à, trước thì cái vị quan đại thần này là một cái người nghèo à, nhưng mà được làm giám đốc à, tức là chỉ năm ngón ha à, miệng coi như luôn luôn cổ suý hãy thực hành phạm hạnh hãy giữ giới hãy nghe pháp hãy trai tăng hãy có niềm tin với đức phật giáo pháp và chư tăng ha. ông ta cổ suý như vậy từ một người đi bộ được đức vua cho con ngựa rồi từ con ngựa đó đức vua ban cho một cỗ xe tứ mã rồi từ cỗ xe tứ mã đó đức vua là ban cho một thất tượng à, một con voi rồi những huy chương những chuỗi ngọc những đồ trang sức đắt giá à, đi cổ suý cho tam bảo à, đó là một cái điều mà để chúng ta thấy rằng cái nhân và cái quả nó thể hiện một cách rất là tuyệt vời à, gọi là nhân quả hay là cái nghiệp bất khả tư nghị ha rồi bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này à, thấy người ta cổ suý à, thấy người ta khích lệ sách tấn cho thiện pháp thì nhiều khi cái tâm ganh tị của chúng ta à, nổ lên nhưng mà ông này kiên trì tới tám muôn năm hả cái phước à, rất là hì hữu cho nên một số các vị tỳ khưu mới thắc mắc ăn mặc đẹp như vậy thì bây giờ à, để nhập nước bàn à, đã là một cái vị a la hán vậy thì mình phải gọi ông ta là gì à, bà la môn sa môn các sĩ hay là tỳ kheo à, đó là những cái điều mà vị tỳ kheo pha thắc mắc nhưng mà không biết các vị trong đạo tràng có thắc mắc hay không đó là chuyện hồi xưa còn chuyện bây giờ này, quý vị có thắc mắc không rồi ai là người đưa tay trước alo bộ hay lắm hay sao xí pháp nguồn lào cai xa thú xa thú lê lịa vậy nè à, hôm nay xí pháp nguồn cũng đi học trẻ phải không rồi đi học trẻ à, huynh văn nhật hà cũng đi học trẻ vậy thì đi học trẻ chắc chắn rằng thắc mắc nhiều à, thắc mắc nhiều rồi mời sư pháp nguồn chớ và huynh văn nhật hà sao ha rồi xin mời cái kim cỡ gì cười người ta quê người ta không chịu lên vậy rồi mời sư pháp nguồn Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, sư Phước Thành. Con xin à, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu tốt ạ dạ con xin sám hối ngày hôm nay con vào muộn nên con à, à, bị à, không nghe được à, à, cái tích sự này cho nên là con cũng chưa chưa <laughs> biết thế nào mà thảo luận được bài này ạ cho nên là con uh, xin phép um, được kể bài này một chút rồi con xin được uh, à, giao mách cho <laughs> cô Kim con xin ra mới chờ cô Kim nhé dạ thì <laughs> con xin phép được kệ Karan kanto chepi sarang cha re ya santo dandoni ya toramachari chari sabbe su putte su nithaya dandang so ramano so sa sa khu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vị ấy là phạm trí hay sa môn khắc sĩ bản dịch của hòa thượng thích minh châu <laughs> dạ con đã kệ xong con à, xin phép được à, dâng mic đến à, vị khác ạ dạ con xin được sám hối này <laughs> Alo, 123, 123 Chi Pháp Nguồn, Lào Cai, bán cái dở quá Khi nào mà coi như có người đưa tay á Rồi khi đó mới chịu xuống chứ Bây giờ người ta không ai đưa tay rồi bỏ xuống là thầy trống vắng À, đây là một cái câu Phật ngôn đặc biệt Cái người đã bỏ công sức ra chứ không phải là bỏ vật chất của cái mồ hôi nước mắt để mà coi như à, làm phước cúng dường mà người này bằng sức lực của mình đi kêu gọi đi cổ động đi nhắc nhở đi khích lệ sắc tăng khuyến khích người khác tạo phước à, đây là một câu Phật ngôn mà chúng ta thấy rằng với sức lực của chính mình à, để chuyển hóa những cái người có ác tâm những người bất hạnh những cái người mà tạo ác pháp nhiều mà bây giờ người ta quay đầu về với tam bảo, à đây là một cái việc làm mà cái vị này khi mà coi như nói ra thì cái cái, cái miệng mình nó, nó thơm như hoa lại ha mà khi mà coi như là cái thân của mình á, nó tỏa ra một cái mùi hương chiên đàn à, chứ không có hôi thối à, cái phước đặc biệt vậy thì quý vị thấy rằng cái hành động của vị này à, suốt một thời gian trong thời kỳ của Đức Phật Vipassy mà đến Đức Phật của chúng ta 91 kiếp hả à, 91 kiếp của quả đất và bây giờ đã trở thành một vị a la hán à, mà quý vị thấy rằng vẫn thụ hưởng ngũ dục một cách à, dư giả đầy đủ à, suốt à, nghĩa là được làm vua bảy ngày bảy ngày sống trong sung sướng trong xa hoa trong coi như là à, đầy đủ ngũ dục à, nhưng mà nghe một câu một nguồn thôi là chứng đắc phân quả a la hán à, tỉnh rượu ngay à, tức là say xưa, ngay sầu khổ uống rượu suốt bảy ngày bảy đêm à, rồi thấy được cái sự vô thường khổ à, của cái một à, giới nhân tuyệt sắc à, và đã thức tỉnh ông ta ông ta tìm gặp đến đức phật và chứng đắc thành quả một câu chuyện tuyệt vời à, ở đây muốn nói lên vấn đề chúng ta tạo phước không phải là có tiền bạc của cải mới tạo phước được mà bằng lời nói bằng hành động à chúng ta có thể thể hiện qua và kêu gọi người ta đến với giáo pháp đến với tam bảo thì cứ cái phước nó cũng cũng đặc thù à, cũng dị thục như trường hợp của đại thần sanh tật tí à, rồi bây giờ tiếp theo mời quý vị có ý kiến đây là một câu chuyện hay để chúng ta học hỏi à, hãy khích lệ sách tấn cho nhau trong sự tu tập hôm nay lào cai mưa to à, nên đường truyền mình không được ổn định đúng rồi này là mưa ngoài trời mà còn mưa trong lòng nữa khổ thiệt à, rồi xin mời quý vị tiếp tục alo chị ca pháp nguồn lào cai rất là hữu phước có được à, nắm vị sư đi đến tận nhà trời ơi hoàng ý ha rồi mời sư kim con xin kính chào sư chí đức sư phước sang sư phước thạnh các sư các cô tu nữ giáo quy phật tử còn thấy cô phát nguồn lào cai này chắc là đá banh hay là coi đá banh ngầu lắm á cậu bán cái hay thiệt á cậu lên cái cô quẹo qua con à đóng người trong đó cô không quẹo cô cổ đá banh qua cho con thiệt tình nhưng mà cái bài này cũng hay đấy sư ờ, nó kết cấu rất nhiều thứ chứ khích nói nói qua về cái ông đại thần thanh tá tí này thành tá tí tức là đại thành tức là vị vị quan lớn thành là tên của ổng <clears throat> thì con thấy cái điều này trong cái câu kinh pháp cú này thì cái chữ chính trong đây á, là cái chữ uh, tự trang sức trang sức này ờ, không phải là trang sức dòng vàng mà trang sức đây mà đức phật muốn nói á, là trang sức về cái sự an tịnh sự nhiếp phục sự sống kiên trì phẩm hạnh đó là không có hại mỗi sinh linh đó là người ta mèo chó heo gì đó tức là cái sự cái những con vật nào mà có sự sống thì không có nên hại mà trong cái thời kỳ cách đây 91 chiếc trái đất của trong thời kỳ của Đức Phật à, Vipassy thì con không biết cái Đức Phật này um, trong cái thời gian Đức Phật này cái cái cái cái tuổi thọ của con người bao nhiêu con không rành cho lắm nhưng mà ông này ông đi uh, kiên trì ông đi uh, truyền bá cái chánh pháp của đức phật của đức phật trong thời đó thì theo con biết đức phật nào cũng truyền bá uh, cũng giống nhau thôi thì các vị ấy cũng đều nói giống như nhau cũng có đều những cái sự uh, ba la mặt ba chục ba la mặt dài lâu Ừ, rất là rất là lâu dài và trí tệ không có một người nào sánh bằng hết thì uh, tới 80 năm tức là 80 ngàn năm uh, ổng đi vậy đó thì dĩ nhiên đâu phải ai cũng ờ, thích ổng đâu ai cũng tán thưởng ổng đâu ngay cả Đức Phật Gautama thì cũng bị người ta chửi mướn người ta chửi cũng bị lầy la bị bà la môn mắng nhiếc tùm lum hết mà đó là Đức Phật đó còn cái ông này là người đi nói về những lời giảng những lợi ích những việc làm việc thiện khuyên chúng sanh nên làm việc thiện tạo nghiệp thiện để được việc thiện thì trong thời quá khứ của ổng đó ổng ổng ban đầu đi bộ ổng đi làm những việc đó khi mà ổng phát tâm ổng làm những việc thiện đó thì ổng đi bộ thì đức vua biết được thưởng cho ông lần đầu tiên là con ngựa với sâu chuỗi ngọc gì đó rồi lần thứ hai ổng lại được thưởng bốn con ngựa rồi thêm dòng vàng nữa lần thứ ba ổng được cho một con voi con voi với một huy chương rồi tài sản rồi đủ thứ hết và ổng đi như vậy trong vòng 80 năm thì cái cái cái sự kiên trì cái cái sự tinh tấn của ổng là ờ, tạo rất nhiều phước thiện à, đến nỗi trong người con miệng của ông ta đó phát nói ra phát ra phát sinh ra cái mùi thơm như mùi hoa sen thì trong người cũng thơm thì con thấy trong kinh điển nói thì những người mà làm phước làm việc thiện nhiều học hành chánh pháp thì mặt mày của người ta nó xô ra ngoài mặt rất coi hiền từ thanh tịnh thanh thản so với những người lúc nào cũng mua kế xảo trái như con mẹ Nancy Pelosi nhìn mặt giống quỷ sống vậy sợ <laughs> ghê quá tôi nhìn thấy con sợ quá <laughs> đại khái như vậy thì ờ, thì tâm sanh tướng người ta hay nói vậy thì như vậy đó thì ờ, trong cái câu chuyện này cái điểm đặc biệt nhất á, là con chú ý nhất là cái sự chết bất đắc kỳ tử của người một người vũ nữ rất đẹp và múa rất hay cô này chắc nổi rất là nổi tiếng và rất đẹp thành ra nhà vua ban thưởng mà ông này chắc cũng thích cái cô này nên ban thưởng cái cô này cho ờ, cho ông này để nhảy múa cho ông này coi thì ờ, à, cái ngày hôm đó đó thì ổng đi cởi lên con ngựa đeo đầy hết những dòng vàng trang sức mỏng có à, ổng đi lượn như đấy rồi ổng tới ổng uống rượu 7 ngày bảy đêm rồi ổng nhìn cái người đẹp mà ổng thích để nhảy múa cho ổng coi thì đột nhiên cái người này chết thì cái điều đó là cái gì để cho ông báo trước rằng tử thằng ma đã tới thăm viếng ổng rồi đó nhưng mà ổng à, có biết không không biết nhưng mà cái đó một dấu hiệu là báo hiệu là cái ngày um, cái cái cái tuổi thọ của ông đã hết rồi nhưng mà ông biết với một người mà uống rượu 7 ngày á thì nó sai chuyển đi như một người bình thường á à, à, trời hồi nãy con không nói có ai nghe con rõ không quý vị có có nghe có có có nghe con rõ không xin cho tín hiệu biết hồi nãy con quên hỏi quý vị có nghe con rõ không <laughs> thêm cái nói không à dạ dạ cảm ơn dạ dạ chạy làm thanh rõ dạ con xin tiếp tục thì cái dấu hiệu đó cho ông biết rằng một cái cô giữ nụ mà chết bắt đắc tỳ tử ngay trước mặt ông tức là một người mà ông ưa thích ông ông chỉ rằng ông sẽ hưởng thụ cô đó ông sẽ ngủ vô có ông làm một chuyện gì mà ông thích à, mà giờ tự nhiên biến mất đi chết bắt cái tử liền thì giống như cái cái lòng đau thương ông rất là rất là đau khổ như là ái diệt ly khổ cái người mình thương tức là ông trong cái bát khổ người mình thương mà lại xa lìa mình thì ổng uống rượu say xỉn như là ổng quậy tối trời luôn ổng uống rượu tới 7 ngày thì ổng xỉn như lắm nhưng mà đối với người bình thường cái người mà uống kiếm cô khác mà sao ổng tỉnh thì chia ta hết thì ông đắc quả a la hán là chuyện ờ, rất bình thường đối trong giáo lý của Phật pháp à, con chỉ chia sẻ như đó thôi <laughs> con cũng biết nói nhiều thì con ngẫm nghĩ cái điều quả có điềm báo trước cái gì có hết và cái rất là thần kỳ rất là hay còn ờ, chị chia sẻ như đấy thôi và con xin trả máy đó thì cũng có những điều sai cũng có nhiều điều đúng thì nếu có sai thì con xin sám hối xin à, các sư các cô tư nữ những vị phật tử chỉ dạy dạ con xin xuống máy và chúc cô à, các sư các cô tư nữ và quý phật tử được ngày ăn vui và vui và ăn vui và may mắn con xin trả mít là con biết mời người nào hết con xin trả máy là cho sư là chắc ăn nhất đó sa thú sa thú xích kim à, quý vị nghe xích kim trình bày ha nói có sách mất có chứng ha rồi quý vị có ý kiến gì không ừ? xích kim trình bày về có ý kiến gì không nó có sách mới có chứng còn gì để mà nói phải không nhưng mà còn ý kiến của những vị khác những vị mà chúng ta đến trước á thì nó trọn vẹn ha nhưng mà đến sau á thì có nhiều cái thắc mắc lắm ừ. vậy thì những người đến sau là ai tức là những người mà đứng cuối của cái danh sách này vậy thì mời Sitina alo Sitina nghĩ sao về câu Phật ngôn này chắc là cũng nghe duyên sự chắc là cũng nghe sư kim trình bày vậy thì ý kiến chị nghĩ sao về câu Phật ngôn này alo rồi ờ, rồi sa thú sa thú bàn tay Sitina kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ ngài kính con kính chào quý sư quý bà quý cô tiên nữ con kính chào đại tràng con cũng vô trễ với thưa ngài dạ um, con um, qua câu pháp cú này thì con uh, câu pháp cú có 142 ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh Vị ấy là Phạm Chí hay Sa môn khất sĩ. Yeah. Now, uh, uh, qua cái bài pháp cú này thì uh, đối với những việc thiện mà mình đã làm thì mình nên tiếp tục mình làm uh, duy trì những cái uh, điều thiện này thì mình uh, được uh, thanh tịnh nơi tâm Ờ, trong những điều xảy ra trong quá khứ như cái vị thần uh, đại thần Santa Tí này uh, cũng được hưởng lạc những cái uh, uh, thành tựu và hưởng lạc được uh, uh, được những cái chức vị và uh, có đầy đủ vật chất uh, nhưng mà khi mà va chạm trong cuộc uh, xin lỗi là vị vị thần sanh cái thí này đã hưởng thụ được đầy đủ vật chất và cũng có được uh, cô uh, cô vũ nữ mà lúc đó là uh, cũng là trên tinh thần vật chất này ngài rất là đầy đủ nhưng mà khi mà một biến cố xảy ra trong cuộc đời thì uh, cũng vì do ái do uh, nên khiến mà đau khổ dạ khi mà mình dính mắc một điều gì đó hoặc là mình ái mộ một vấn đề gì đó hoặc là mình xem cái gì đó mà bám chặt vào thì mình cũng sẽ rất là bị đau khổ dạ và cũng từ một cái đau khổ này cũng có thể là chuyển hóa một cuộc đời của mình dạ thì à, ngài đã được gặp đức phật và được cái à, đức phật phán cho một câu kệ ngôn là um, sau khi nghe được lời Đức Phật dạy thì Ngài đã uh, chứng đắc quả A-la-hán. Thì uh, nơi đây cho mình thấy là uh, cho dù có hưởng thụ với nhiêu, cho dù có tài sản với nhiêu, uh, đừng có đặt quá quan trọng cái mình, cái uh, thuộc của mình và và sẽ là duy trì mãi mãi của mình tại vì uh, trước sau gì nó cũng sẽ uh, có đến và có đi đừng có bị bám chặt vào à, và phải sống trong cái cuộc sống hiện tại này khi mà có đến có đi mình biết chấp nhận thì mình sẽ được uh, thư giãn uh, ờ, hơn dạ yeah. uh, cái đó thời đó thì các ngài dễ chứng đắc uh, đạo quả còn thời nay thì uh, mình chỉ mong rằng được cái tâm mình uh, thanh tịnh Ờ, là là một điều tốt yeah. Dạ. rồi ờ, trong những chuyện quá khứ đã qua rồi thì nên bỏ qua mình hãy sống với hiện tại và biết uh, lo cho uh, biết uh, uh, gọi là biết uh, làm những việc thiện phước uh, trong khả năng mình có thể dạ yeah cũng đừng có quá vượt tầm khả năng của mình cũng đừng có quá uh, uh, bỏng sẻn dạ, trong khả năng mình có thể làm được thì mình làm uh, giúp đỡ được thì giúp đỡ uh, giống như là uh, có năm điều mình làm mình lo cho gia đình được do lo cho cha mẹ lo cho con cái lo cho bản thân mình rồi bây giờ uh, mình cũng phải viết uh, chung của để dành dạ thì trong đời hiện tại này thì con nghĩ là um, làm được như vậy thì cũng là uh, tốt dạ còn chứng đắc đạo quả chỉ có thời của đức phật thôi um, dạ thì uh, qua câu pháp cú này con thấy um, những gì đã qua thì để cho nó qua hãy sống với hiện tại này và làm được những gì mình có thể làm được dạ sa thú sa thú Sitina câu Phật ngôn 142 là một câu chuyện của quá khứ nhưng mà phải ôn cố tri tầng sống trong hiện tại chúng ta phải noi theo gương của các vị tiền bối đi trước để rồi chúng ta học hỏi tu tập à, cái vị này chỉ đi khích lệ sách tấn người ta à, khuyên bảo người ta vậy thì sống trong hiện tại mình phải tự khuyên bảo lấy chính mình hướng thiện à, đó là ý của Sitina ha rồi sa thú sa thú vị nào cũng có ý kiến hay hết à, nhưng mà cá nhân của chúng tôi xin sám hối đạo tràng à, thứ ba vừa rồi là ngày của à, Chích Metta lễ bái tam bảo thọ trì ghi giới thì chúng tôi về 12 giờ khuya mới tới chùa à, cho nên bữa hôm đó ngủ một cách không biết mình là ai nữa à, rồi đồng hồ reo cũng không nghe nữa rồi đến khi mà mà mà mà nghe đạo tràng sinh hoạt thì cũng năm năm giờ mấy rồi thôi xù luôn mà cái xù đó là một cái mà thấy có lỗi ở tại Hà Nội chúng tôi còn lên sinh hoạt được nhưng mà về tới chùa rồi mà còn thấy quý vị thấy là ngất ngư con tàu luôn à đủ hết biết luôn thì đó là cái cái cái cái lỗi chúng tôi cũng phải sám hối để cho nhất là sức mấy ta ha bây giờ còn mấy phút nữa mời Simeta đúc kết câu Phật ngôn này alo Simeta trước tiên là sám hối xin lỗi ha rồi bây giờ mời Simeta có ý kiến về câu Phật ngôn này cũng như đúc kết à, quá ý kiến của Sika à, chị Kim này, chị Tina này rồi có một vị nào nữa quên mất tiêu rồi. À. Rồi mời ta à alo xin mấy ta giận rồi hôm trước không vô bữa này giàu có xin lỗi cũng không thèm lên phải không xin mấy ta wow không nhận xin mấy ta giận dai thiệt năn nỉ cũng không chịu lên đây <clears throat> bây giờ quý vị nào còn có ý kiến nào không như vậy thì cầu Phật ôn này ôn lại và kết thúc bởi vì còn có 3 phút mà 3 phút cũng đủ thời gian để ship mấy ta coi như cầm mic à, cho nên không lên a lần các tổ chê biết sắc mần cha rầy giá sanh tô đành tô ni giá tô phầm ma cha sắp bề su phụ tề su ni thà giá đành đằng sô brầm ma nô sô sa phích khu đọc lại ha a lần ca tô chê vi sắc măng cha rầy giá san tô đan tô ni giá tô brầm ma cha ri sắp bề su phụ tề su ni thà giá đành đằng sô brầm ma nô sô sa ma nô sa phích khúc à, như vậy thì có hai cách đọc cách đọc thứ nhất thì tương đối nó dễ hơn ha a lần ta tô chê bí sắc mong cha rầy giá sanh tô đanh tô ní giá tô pram ma cha ri sắp bê khu tê su ni tha giá đanh đăng sô pram ma nô sô sam ma nô sắp thích khu à, thì quý vị cũng quan hệ ha khi mà đọc là chúng ta đọc liên tục đừng có để gian đứt đoạn à, thời gian đứt đoạn thì thấy cái room nó chóng vắng có vẻ tan tóc muốn chết mà chúng ta liên tục như vậy thì à, cái room nó linh động à, hấp dẫn hơn ha à, còn ra bài được không ha? trời ơi còn có hai phút nữa trả gì thời gian trả bài là thời gian trả bài còn qua cái thời gian đó thì chúng ta có những mục khác ví dụ bây giờ có ý kiến về cái câu Phật ngôn này khi nghe duyên sự xong ha, nghe duyên sự xong thì quý vị có thể rằng à, có ý kiến trong câu Phật ngôn này những cái điểm nào quý vị thắc mắc chứ còn à, cái gì ăn ăn gì cúng cúng chứ à, khi mà coi như trả bài thì quý vị không trả bài mà tới cái lúc mà sắp chấm dứt rồi thì đặt ra câu hỏi hoặc là muốn trả bài thì như vậy thì nó nó hơi lộn xộn ha cái gì vô đấy nha thông cảm nha tức là trả bài thì trả bài liên tục à, trong cái thời gian trả bài chấm dứt à, là khi đó mới qua cái vấn đề coi như là ý nghĩa tự vận tự vận xong qua duyên sự dương trị xong chúng ta thảo luận thắc mắc và thời gian kết thúc rất là còn một phút nữa à, còn một phút nữa thì bây giờ dòng kinh xong bây giờ qua dòng kệ nè <clears throat> alankato che visamang charaya santo danto niyato brahmachari su su ni Supu gia Sunithai đăng So Brahmano So Samano Sapinkhu Bài này dễ hơi khó không phải dễ cho nên quý vị cố gắng đến xem sớm một chút đến trẻ là mất phần ha. Alankato che bisamang charaya santo danto niyato brahmachari sambe supu te sunithai yadan đăng so brahmano so samano sa huyền khu ai sống tự trang sức nhưng an tĩnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa môn các sĩ đây qua câu phật ngôn này chúng ta thấy một người gánh nặng đã đóng à, việc đã làm đã làm xong thì đức phật gọi đó là phạm chí gọi đó là sa môn gọi là khất sĩ gọi là tỳ kheo à, và đức phật xác nhận đó là con của như lai ai đức phật gọi là con của như lai à, thì vì đó phạm hạnh đã đã tròn đủ brahmachari nha phạm hạnh đã tròn đủ gánh nặng đã đặt xuống rồi thời gian xin được chấm dứt nơi đây với câu Phật ngôn này à, chúng ta đừng có coi mặt mà bắt hình dung đừng có chú trọng về hình thức à, mà hãy chú trọng về bên trong à. rồi với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của đức phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa xin duy thiên quan hệ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh những người tu giới hành bố thí và tâm thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và xin văn chính chúng hộ trì đến tăng ni việt nam tín nữ gồm mật giáo nam truyền được an lành tịnh lạc ete na san chê na so từ vô hô tu đà do lời chân thật này khiến dân và bước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật Nam mô Bụt Thầy Giá Nam mô Thầm Ma Giá Nam mô Sân Khai Giá Xin phép vị chúng tôi xin được đóng ruộng